Nào, thầy trong các số sau đây, ví dụ một của thầy này, trong các số sau đây, thầy yêu cầu số nào chia cho 3? Nào, ok. Ví dụ 1, thầy có ngay câu A. Người ta hỏi là số nào chia cho 3 thì đầu tiên em nhìn số 126 này. Chúng ta có nhá, em để này, 1 cộng 2 là 3, 3 cộng 6 là là 9. Nào ta có 1 cộng 2 cộng 6 bằng 9 chia hết cho 3. Nào ta tính tổng các số này. Vậy thầy suy ra ngay là số 126 sẽ chia hết cho 3. Ok chưa? Tiếp theo này là 2 cộng 3 cộng 7 bằng 12 của thầy chia cho 3. Vậy suy ra 237 của thầy chia cho 3. Ok chứ các em? Hay là 548 thầy có 5 cộng 4 cộng 8 thì bằng 17. Thì số này không chia cho 3. Số này không chia cho 3 vậy thầy suy ra ngay là 548 sẽ không chia cho 3. Hay là 672 thầy có 672. Thầy có 6 cộng 7 cộng 2 bằng 15. Cái này chúng thầy chia cho 3. Vậy thầy suy